Mấy chú công an ơi Mấy chú công an à Trời ơi là trời Đến lúc mà cần thì không thấy công an đâu hết vậy trời Trời ơi mấy bạn ơi thôi toan rồi Mấy bạn ơi Mấy bạn có xem cái tập trước của mình không Chắc chắn bạn nào xem rồi thì mấy bạn cũng biết rằng là bé bé cam của mình bây giờ đã bị bắt cóc rồi các bạn ơi Mà bây giờ ra ngoài á gọi mấy ông công an không thấy ông nào trả lời hết các bạn ơi Thôi xong rồi Sam ơi Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên bỏ cuộc thôi Chúng ta lạc mất bé cam mãi mãi rồi Không kêu Trời ơi đau của tôi thôi, thôi, thôi, thôi, được rồi, thôi được rồi, thôi, được rồi, được rồi, được, được, được khóc nữa, được khóc nữa, được khóc nữa, đứng dậy, đứng dậy. Rồi ok. Ôi đừng có khóc nữa Để tôi tôi tìm cách nè Ôi mấy bạn ơi bây giờ làm sao đây Con bé Cam nó đã bị đi lạc mất tiêu rồi Mà bây giờ á Mà không có ai gọi là kiếm phụ mình hết bạn ơi Mấy ông công an cũng đi đâu hết trơn rồi Đâu để mình mở cửa mình vô thôi coi <laughs> Mở cửa ra nè Ok Sam giờ chạy vô trong đó kêu kêu kêu luôn Trời mấy ông công an okay. này đâu hết trơn người ta Ông ơi Mấy, mấy chú công an ơi Từ từ từ tôi xuống dưới hầm tôi kiếm coi có ông nào dưới đây không Mấy chú công an ơi Trong đây không có nè Trong đây cũng không có luôn nhà tù bọn hồng có không không có luôn trời ơi chết rồi mấy chú công an đi đâu hết trơn rồi lúc bà cần thì không thấy ông nào hết vậy ta ừ, sam ơi ở, ở ở ở ở trên lầu có chú công an nào không có không trời ơi không có một con rùi luôn cái công an gì trời gì mà không có ai hết chị giờ này đang đi kiếm công an mà không thấy ai hết các bạn ơi thôi toàn rồi ơi kỳ này gọi là không được rồi các bạn ơi à sam ơi tôi nói bà nghe nè hay là bây giờ là chúng ta không còn trông chờ được uh, vô mấy chú công an ở trong làng he he he đầu tiên được nữa đâu mấy ổng đi đâu hết trơn rồi thôi bây giờ tôi với bà về nhà kêu anh dịch nè kêu timmy nè kêu ca mui kêu tất cả mọi người đi kiếm bé bé bé bé bé, bé cam chịu không ok được á ok đi đi đi đi Trời ơi bé Cam ơi, con đâu rồi Cam ơi Khổ ghê luôn á, đến lúc mà ờ. cần nó thì đâu mất tiêu rồi Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên Phá, phá, phá, phá, phá, lui, lui lại, lui lại, dây, dây, lui, dây, lui, lui Hả? Vậy? Tới đây, trời ơi cá gì? nè trời ơi cá đâu cá đâu cá đâu cá đâu đâu nè cam xê nè trời ủa trời ơi ơi cam kìa cam kìa ủa, mà sao tự nhiên con cam nó lại xuất hiện ở trong quán kfc ủa kỳ vậy không biết luôn á ê, ê, có, có, coi có có có có có khi nào mà cam không phải bị bị bắt cóc mà cam nó nó nó bị gọi là à, thèm đồ ăn nó quay qua kfc nó ăn không đâu tôi nhớ đâu cám ăn cám xe đâu ta à, tôi vô tôi coi coi tôi vô coi coi ủa có ai cai trong quán không mà mày nó không cai trong quán cam cam ơi ra đây ra đây trời, trời, trời con cam này nó nhìn mình mà nó không nhận ra mình hay sao ta ờ à, cam ơi trời ơi em ủa sao khóc vậy trời ơi ủa sao em tới đây làm ủa tới đây ở đây làm gì vậy trời ơi cái bà này bà không hiểu gì hết trơn bà nói à? chuyện với cam á thì bà phải nói chuyện bằng bằng cách của con của con một con mèo hiểu không là sao có nghĩa là vậy nè con mèo nó kêu sao đúng rồi bà nói chuyện với con với cái bé cam thì bà phải dùng từ meo meo thì cam mới hiểu hiểu không ok rồi à. À, nè coi tôi nè tôi sẽ nói chuyện với cam cho bà nghe nè à, cam ơi cam cam ơi à, à. Mèo mèo mèo mèo mèo Con mèo ngu ngốc đáng yêu Tại sao Cam lại bị bắt vào đây vậy Cam Đó không Vậy Cam nó mới hiểu hiểu không Ok rồi để coi Cam nói rồi Cam nói đi Cam ơi ơi ok ok hiểu rồi hiểu rồi ok hiểu rồi trời ơi mấy bạn ơi con cam nó kêu nghe điếc tai luôn bạn trời ơi, cái giọng con cam nghe nó chua gì đâu luôn á trời ờ sao ơi tôi hiểu cam nó nói gì rồi cam nó kêu á là nó bị một kẻ xấu bắt cóc gì trong đây sau đó là cái kẻ xấu đó kêu kêu kêu cái bà chủ quán nè là bán con bé cam với giá là 100 triệu bây giờ á mình không có 100 triệu là mình sẽ không chuột bé cam lại được đâu Trời ơi 100 triệu Ủa vậy, vậy sao đi Phong Mình không có 100 triệu luôn á Uhm, 100 triệu hả? Yên tâm đi 100 triệu á Thì cùng lắm là chúng ta bỏ bé Cam ở ở lại đây lại đây luôn Về về về Không không không không Về luôn Ê, Trời ơi, sao lần nào bà bà cũng lấy súng ra bà hù tôi vậy hả? Nhưng nhưng mà bây giờ tiền đâu mình cứu bé Cam vợ Tôi không có biết bây giờ ông phải làm mọi cách để có được 100 triệu chuột bé Cam cho tôi Ê, Trời ơi tôi nói thiệt với bà luôn nha Bây giờ nè tôi bán thân tôi không được trăm triệu nữa Đâu ra trăm triệu cho bà Không tôi nào cho bà Chị xem nè được rồi, được rồi, trời ơi, mệt quá, mệt quá Ôi trời ơi bạn ơi, bây giờ làm sao đây? Bé Cam nó bị bắt ở đây rồi mà bây giờ cần 100 triệu thì mới chuột nó nó nó, nó ra được. Giờ sao đây ta? Uhm, ok, sao ơi, Sao? Tôi nói là dạ. nghe nè. Bây giờ nè, bây giờ muốn có được 100 triệu á thì bọn mình sẽ phải về nhà bọn mình gom hết tất cả gọi là máy tính nè, gom hết những cái gì có trong nhà mình đem hết mình bán đi rồi mình mới có tiền mình chuột bé Cam được chứ, đúng không? Uhm, ok, được á. Ok đi về đi về. Trời ơi, vậy Ôi, kỳ này. Cam ơi, đợi chị nha tạm biệt cam nha cam cam yên tâm anh sẽ quay lại cứu cam yên tâm đi Đúng ok rồi. bạn ơi bây giờ mình sẽ quay về nhà mình bán hết tất cả mọi thứ thậm chí là mình bán nhà luôn để mình chuột bé bé bé con bé cam lại các bạn ơi các bạn yên tâm mình sẽ cứu bé cam <laughs> cố lên vô nhà vô nhà sao ơi vô nhà coi có gì bán cái đó nè để coi coi có gì đây ờ có mấy cái rương nè bán mấy cái rương đi đó gom hết mấy cái đồ trong rương bán luôn bán bao nhiêu đồng không mấy cái đồ trong rương nè nhiều quá trời nhiều nè bán nè ok ui có cái uh, hình cái bức tranh hình hamburger nè bán luôn bức tranh tôi rất là thích nhưng mà tôi vẫn sẽ bán rồi ờ, tôi lên lầu tôi coi có gì đây ờ có cái kệ sách nè bán cái kệ sách luôn lấy luôn ok ba cái sách luôn à bán hết mấy cái luôn bây giờ bà có muốn cứu bé cam không muốn muốn cứu thì phải gom hết đồ đem đi bán hiểu không đâu rồi rồi ờ, vàng ơi. cái vàng pc của bà nè bán luôn bán luôn vàng pc trời nhà pc của tôi đợi dịch biêu mà không phải rồi tôi dùng cái gì đây muốn thì phải phải phải lấy luôn chứ sao lấy cái bàn luôn Ủa? lấy cái bàn này bán luôn cái bàn luôn lấy cái ghế luôn rồi ok lấy luôn mấy cái tủ sách bên đây thầy okay. ơi chuyện Doraemon của tôi ông lấy hết à, cái gì lấy luôn hai kệ sách trên đây đó chuyện tranh của bà tôi lấy hết lấy luôn hai cái giường đó cái lấy luôn cái giường không, không tại sao ngủ tại ông lại nằm này hả trời tất nhiên rồi đó. bây giờ bà cũng muốn cua bé cạp bông muốn muốn thì phải làm giờ sao đây ta còn Trời gì nữa ta à, ờ. ờ, bán cái cửa luôn lấy cái cửa bán ok ủa phong tôi nói câu nè đây đây tôi nói nè Vậy Ủa sao ông khôn vậy Bà PC ông trăm cựu ông bán bằng hàng PC ông là đủ rồi Vậy PC của tôi là tôi dùng để chơi game mà làm sao bán được tôi chỉ bán PC của bà <laughs> thôi trời sao ông khôn vậy ôi là trời thôi rồi còn gì đủ bán được rồi thôi bán thì bán bán người pc của mình luôn các bạn rồi ơi. pc ông là đủ trăm củ á đó khỏi cần đó ông pc này của tôi á tôi mua lúc trước là trăm củ nhưng bây giờ nó xuống giá rồi ok lấy luôn ừ, pc luôn à. lấy luôn cái đồng hồ luôn lấy luôn cái rương rồi biết nhà mình nhà hô ăn không? Nhà mình giờ không còn gì hết trơn Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè Nhà mình bây giờ không còn gì hết trơn luôn các bạn ơi Trời ơi, chị <laughs> nhà chuẩn bị bán mọi người ơi Trời, trời ơi, trời. Mà bây giờ gom từ nãy giờ tôi nghi cũng không được trăm triệu đâu Giờ còn gì bán đâu này cái toilet nè, ông có hai bóng đi. đèn nè, lấy luôn. Ờ à, đúng rồi, ừ. toilet. Đúng rồi, gom cái bồn cầu đem bán. Đó. À, kiểu gì? Gom kính, gom đồ, gom hết tất cả xà xà xà bông bóng bóng đèn đồ gom hết. Trời lấy hết. ơi. Ok, rồi, Vô. xong. Đi đi đi. À khoan, còn cái bàn chế tạo lấy luôn. Lấy hết. Trời, bàn chế tạo mà ai mua? Khổ lấy ơi. cửa luôn, lấy cửa luôn. <laughs> Rồi bị điên bây giờ bị điên bà muốn cứu bé cam thì bà phải làm như vậy ok lấy luôn cả hai cái bóng đèn ở đây rồi lấy luôn camera đó cửa toilet lấy luôn mỗi lần mình tắm sẽ sẽ có người nhìn mình, mình ở đâu phong mình ở đâu phong thì Bây mình ở trong nhà nhưng mà giờ cái nhà mình giờ đâu khác gì nhà hoang đâu <laughs> đó thấy chưa để là trời <laughs> bây giờ mấy bạn ơi ok mình đã gom hết tất cả những cái đồ trong nhà rồi để mình đi mình cứu bé cam bạn ơi thì bạn thấy không trong nhà mình bây giờ không còn gì hết trơn ấy <sighs> nhất định mình phải cứu được bé cam Tại vì mình chính là người đã gây ra cái lỗi lầm này Mình sẽ phải cứu bé Cam bạn ơi Còn nhà thì sắp tới mình nghĩ rằng mình sẽ kêu Sammy Qua bên nhà của chị Camui Sống chung với chị Camui đỡ đó, Còn mình thì mình nghĩ rằng là mình sẽ qua bên nhà anh anh anh anh Dịch Mình sẽ sống chung với với, với Dịch một thời gian đó Để mình kiếm tiền lại Để mình gọi là xây lại cái ngôi nhà này Mấy bạn á, mấy bạn xem video á Những bạn nào đang xem video mà thấy gọi là có hiện lên quảng cáo á Các bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo Để giúp cho mình có thêm kinh phí Để mình có thể lo được cho cho, cho bé Cam nha anh em Với lại là mình có thể mua lại được nhà nha Trời ơi trời khổ quá ok đi đi đi đi khoan cây dừa đã bán được ông ta lấy luôn cây dừa luôn không mày luôn à lấy hết lấy hết ok rồi để tôi đem qua kia tôi tôi bán tôi chuột là bé cam coi Ok các bạn ơi Cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã chuẩn bị được đủ hết tất cả tiền để cứu bé Cam rồi các bạn ơi Đây, wow. tổng cộng ở đây là có 100 triệu đó Có rất là nhiều những cọc tiền nè Với lại là một cái vali tiền luôn đó Với lại có rất là nhiều những cái bao tiền ở, ở, ở, ở đằng sau luôn các bạn ơi Đó, mỗi bao này là 20 triệu Cộng thêm mấy cái tiền này nữa là cộng vô hết cũng sẽ được 100 triệu Nhưng mà Sammy ơi, bà có biết rằng à. là tôi đã rất là hy sinh không? Cái gì vậy? đang ngẫm tiền xong nhìn qua ông sao nhìn tàn tay vậy trời cái gì mà tàn tạ bà nhìn tôi nè trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn mình nè mình hy sinh gì bé cam mấy bạn ơi mình bán luôn bộ quần áo của mình luôn rồi mới đủ tiền để cứu bé cam <laughs> mấy bạn nhìn mặt mình đi đầm cái đầu bà tôi con trai tôi không bao giờ tôi mặc đầm trời ơi bà nghĩ sao mà bà đem tôi ra bà làm cái búp bê hay làm gì bà bắt bắt tôi mặc, <laughs> bắt bắt tôi đi mặc đầm hả bạn ơi bạn coi nè vì cứu bé cam mà bây giờ bây giờ mình gọi là bán luôn bộ đồ của mình luôn cũng may á là mình đủ tiền chứ không thôi chắc mình bán luôn cái cái cái cái, cái quần lót của mình luôn á trời ok ờ. <laughs> tôi không còn gì tôi mặc luôn cũng may tôi còn được có cái quần lót với lại cái áo bên trong tôi mặc nào thôi đi đâu tôi bán hết tôi không còn gì tôi mặc luôn <laughs> ok tôi lấy chiếc lá tôi che lại <laughs> ok ơi rồi thôi, thôi. cho bé cam đi đủ tiền rồi bây giờ cứu bé cam mới được chứ giờ mình nhục nhã bạn ơi mày bạn coi nè mặc đồ kiểu này mà đi ra ngoài đường chắc người ta tưởng mình khùng ta bắt mình vô trong trại tâm thần luôn á thôi ok ok rồi, cứu bé cam cứu bé cam gom gom tiền vô gom tiền vô cứu bé cam nhanh lên gom tiền vô gom tiền nhanh lên rồi ok à, ờ. đi cứu bé cam Ok bạn ơi Rốt cuộc thì mình cũng đã chuột được bé Cam về rồi Mày nhìn gì Cam? Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? mày nhìn tao luôn á mày nhìn cái gì mày cười cái gì chứ bạn coi cam nó cười các bạn nó thấy mình không có đồ mặt nó còn cười nó kìa gì cứu nó trời nó vui không bạn coi nó vui kìa bạn coi nó vui kìa trời ơi gì cứu nó bây giờ mình không còn nổi bộ đồ để mình mặc luôn vậy mà nó còn cười bạn ơi thôi rồi nói chung thì mình cũng đã cứu được con bé cam về nhà rồi để cho mấy mấy mấy mấy mấy bạn fan của bé cam khỏi khỏi lo lắng nữa ok cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu mà anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like nè một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ trên kênh youtube mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của các hành vi của Hero Team Đăng kiếm hộ cho mọi người trong Hero Team đó nha Nhớ là nhớ nút subscribe ủng hộ cho mọi người đó nha anh em và anh em cũng đừng quên nè là khi mà anh em đang xem video á mà nó có hiện lên quảng cáo á thì bạn nhớ là hãy bấm vào trong quảng cáo để có thể gọi là ủng hộ cho mình để mình có tiền mua lại quần áo mặc nha anh em mình hết quần áo luôn rồi <laughs> ok cảm ơn em rất là nhiều bye bye hẹn gặp lại anh em những video lần sau bye bye, bye, bye. yêu anh em phải nồi tạm biệt